rồi anh mới biết bình yên là đâu khi chúng ta xa rời anh mới thâu con tim u sầu những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau cố quên những ngọt ngào mình từng có với nhau mang đến anh có biết bao lo âu cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn thời gian trôi em đã dần đổi thay một người vẫn giữ một người từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có mình